gió sương tơi bời tên là tên đời bể dâu thân chừng gợi vẫn buông tơ lòng dù dòng đời lòng đông dù trái ngang đắng cay buồn mang chừng gửi kia vẫn luôn chung tình tiếng ca cho đời gửi chung duyên

càng tiếng nhạc lời ca thân chùm gái gửi theo cung sầu mãi này dù đời bể dâu thân chùm gửi vẫn buồn tơ lòng dù dòng đời đời gửi chúng yên lòng chúng gửi ơi mong sẽ còn gặp nhau đêm xóm đây lòng không xót xa đâu chung gửi còn xót xa đâu chung gửi